Mỗi sáng thức dậy, ta cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta thêm một ngày mới. Và khi uh, công việc đã xong rồi thì uh, thì đây là một sự yên tĩnh trong cái tâm của chúng ta dù làm gì làm nhưng mà với con người Việt Nam nói chung và với mỗi người chúng ta phải đều có một cái tâm lành để yêu thương mọi người yêu thương tất cả mọi người Đây. một không gian khá là chật vật không có gì quý giá cả chỉ có một cái tâm thiện mà thôi à, các bạn một ngày chúng ta hãy bỏ ra vài phút 50 phút để chúng ta niệm Phật cầu bình an cho gia đình chúc mọi người à, có nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an và dù chúng ta có làm việc gì thì khi à, công việc đã xong rồi thì mọi người hãy à, niệm phật hoặc là ăn chay để cầu bình an cho gia đình và cho mọi người trên thế gian này ai ai cũng đều yêu thương nhau khác một phòng trọ rất là chặt hẹp công việc thì vất vả chúc mọi người ngủ ngon nhé một uh, tay youtube uh, youtuber nghiệp dư mong mọi người uh, đăng ký kênh ủng hộ nhé sức vào người đúng không không gian đa chiều <laughs> của một tay uh, quay phim nghiệp dư mong uh, các bạn ờ, bà con đừng cứ chê nhé Okay.